chào anh em nhé à, hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái ờ, clip <clears throat> về ờ, cách chơi bầu cua nó rất là mới hoàn toàn không tang đó là sử dụng cái hột bầu cua và dùng sử dụng cách nghe để chơi bầu cua bịp đây nó là một bộ hột bằng xốp bình thường và không hề có tang tích gì cả tôi chỉ cần kết hợp giữa cái cách nghe hột nghe nhé và kết hợp thêm một chiếc máy báo dung như này nữa rất là nhỏ tôi ờ, sẽ làm cái clip này và giới thiệu với anh em về cái bộ hột bầu cua báo dung. nó là bầu cua báo dung không tang nhé không có tang tích gì cả vừa kết hợp vừa là bầu cua báo dung vừa là bầu cua hột nghe và chơi để ờ, chơi bầu cua bịp bây giờ tôi sẽ lấy cái bộ hột này và tôi vào tôi ờ, chơi thử để cho mọi người à, cùng kiểm chứng anh em chờ tôi một phút nào để mất đừng để không dạ, để thôi thì bước đâu rồi cua lên lên luôn sẵn hồ đấy bỏ đâu rồi đây chuột em bỏ sạc với hột đâu đâu biết em chồng đó đang không trận bầu cua siêu kinh điển cua cua cua cua cua hai cua Đấy, tại đó chưa biết tiền tiền tiền hai cua gì nữa ơ địt mẹ mất rồi cái sóc mình không nếu đen mẹ nhìn cái này đó nó không đục nhảy được cua cua ờ thì cái này nghiện cua chúng tao nó về bầu kìa bầu cua cái buổi đánh đánh bầu cua hai con thế thì ăn được bao nhiêu hai con thì ăn được bao nhiêu ăn như thì nó về hai mỗi con một nửa thêm cua à? mỗi con nửa thôi đánh cua đánh cua cua đánh hết vào cua vào qua đây cua cua dành này thua hết à cua gì em hả em bán con tôm uh, 50 Cua Ê mày Đây à. Nghe mày Nghe vớ hết cả mồm Về vấn đề 50 Đừng nghe bác nông dân Ui rồi ơi cua ơi là cua ok đi sao bây giờ bé tôm anh anh anh cũng sạch nít rồi đi khó à bây giờ anh con bầu ờ đây cứ càng ngất càng ngất nó lại ăn đấy ờ. Ui đi bâu, Hai cơm Hai cơm Ơ đi cua vẫn còn em không đánh Bà trăm mà tôi lấy 200 nè trăm rưỡi Anh cũng trăm, à, anh cũng được trăm là đủ Nữa nè Đỏ trăm rưỡi Đủ đi Ừ, ừ, đánh coi Like đánh hết con này, bao nhiêu đánh hết con này tao anh Đít Đánh hết Hữu Đít cho tao like này bầu này không này đi một tít rất buồn khe ra không nghe đài được khen kia không nghe đài khe bầu thân này khe bầu thân này thôi nha muốn khe một trăm bầu thân này nửa đấy không không không không không để nó, nó tả thua nó trả bảo ngon lắm thì mẹ còn nào hai con nai kìa thì mẹ mày nghe mày mày vỡ mồm lồn khủng khủng nó đỏ mày bét ông dặn bét ông mà bố mình mà quá là ngon nữa trong một cơm á trong cơm trong tên ờ. rồi tìm ông đây cô đi mua cơm đi mẹ lười thế chứ không để cái là nó, làm làm mất tập trung mà đưa đưa đưa đưa tiền đi hai trăm đây đây đây mua ra vân đi xuống mua anh mấy hộp cơm ấy Ôi, quán đậu được đại mấy hộp cơm mới ăn được cua Ờ, mấy hộp đây này à? hộp cá đúng không cua thôi cua thôi cua thôi ờ, cá cá cá bên đây cua khỏi luôn Ê, đi đánh đâu được đấy ngay gần hơn em đi ra chắc là tới con ơ cua cua cua đã đỏ đã đỏ đủ quá làm đây đỏ đưa năm chục đưa con đi mua đưa đây nhân công đi nữa đây dạ. vân này dạ, dạ. cho em năm chục này anh mập anh mập anh mập im lặng rồi xem nào đánh cái gì bây giờ ừ cua ơi cua không

giờ nó đánh con đạo chúng à đánh tụi mù ở thế chúng á cái mẹ đéo biết chơi thì kiếm ở được này này lại ờ. biết ngay tầm dưới em ơi đi nó kia lắm chục ơi đi ngất đi cái đỏ đang can này đánh đầu của chúng giờ phải đánh đầu chúng ạ ô đấy giờ đánh đầu chúng ạ nó đỏ rồi vậy à ăn tôm cua tôm đỏ muốn hấp luôn hả tôm ra tôm đủ má thằng đỏ thằng ấy nó giờ đỏ đánh đầu chúng à tao cũng luôn đó của thằng hùng 200 bỏ bỏ hai trăm ra bỏ hai 200 cầm trăm về bỏ 300 trăm nữa đây đỏ kia đỏ kia đỏ kia đỏ kia hùng bị đi cá cua đi về mày là chết cua Nghĩa là, nghĩa là... Không động tay vào Để như đấy à, hai cua đấy thì phải tao này đánh nhỏ Nhớ đang Cua Hai con bầu Vứt con bầu quá Máy quá Lo đòn luôn gì Máy quá thua rồi Cua giờ là cua Cua cá Chưa, chưa nhìn thấy Đít là cua Đúng rồi cua cá Hai cá con cua Cái hả? Cua không? Cua Hai con cua thấy chưa? Bảo đít mà giờ lên đít mà Đúng quá, Hùng cái giờ vừa đánh hai trăm vừa đánh lên ngon lại lấy lại ngay. Đấy lại ngay, đấy lại những gì đã mất. Đấy một ít là được đấy. Đấy là mất hết những gì đã có. Và lấy đánh lai gà, lai gà. Mấy cái đấy. lại đi kìa Bầu, chết mẹ mày đi mất Em mất thằng luôn rồi Nồi ơi, nụa ơi, anh mất em rồi Tôm, tôm kia đánh đâu chúng Bảo anh cưới um, lít này, tóc đổ môi này tóc đổ hết môi này đang nghỉ mẹ cho rồi ngồi đây nhức đầu quá tôm lít này và hai cái tôm ơi tôi chết tôi chết vỡ mồm hai hai cháu hai sáu, hai sáu, được đúng sáu trăm thôi, luôn ngon bây giờ đúng nó đỏ đâu à, cái đỏ làm càng nó đỏ đâu đúng là đều đỏ theo không? chưa đánh gà bao giờ không có gà Buồn này Ngọc Ngọc máy từ xe đi gì xe mày Thôi ừ, gà ừ, Danh Buồn này đúng không? Ờ danh để chọc vào Anh Hằng Mấy tính gà Gà cá Sao? Buồn này nó miệng Cá Cá có cá Buồn này không có Quê quê quê Nước này đi chút vào Từ rồi cũng quê Rồi cũng quê Sao biết chữ này đâu 200 ít ra đích anh sang đi mày sang luôn rồi mày đúng không còn ba đi đủ này đúng thì luôn đấy hết luôn mẹ cái chuyện kể nghe không rồi đánh hết bầu đâu không đêm nay đánh tôm tôm à? tôm bầu đợi bầu điên hốt <laughs> về con cá ờ hốt về cá đi rồi ba tính ba đấy mà về ba con là đủ mất mày triệu hơn triệu ấy là sao đó là sao không hiểu cái này cái cái rồi cái rồi hai anh em về chung là sao không hiểu thì mẹ về ba con là chủ hai đấy ghê em như ba con chịu không em như bé con mà lúc nữa là chủ hai ghê ghê đó sao ghê ghê đá thôi hai đứa về chung không là cá kìa thôi thôi thôi thôi thôi khỏi bắt đi khỏi bắt đi khỏi bắt đi má chua quá bầu tôm luôn có bầu tôm luôn nhưng mày có tiền về con ghẻ ghẻ chắc luôn gầy tiêu đâu chồng đủ mẹ chồng vị có tôm không ôi chồng vị ôi để chuột đám mày thấy chưa vậy đó đấy má mày thế mà mất sáu trăm rồi đấy bịt thôi ngồi đây gà cá tôm ờ. còn ai bị tôm mới hốc đánh trước con cả anh bắn giống em lên cái mỏng quá ca luôn ca như bọc cũng gì vỡ mồm rồi hai cá hai cá theo bắn theo đi bốn trăm này hai trăm bốn trăm đây là hai trăm rồi hai bốn trăm đi con này lấy được được tôi lấy bốn trăm này tôi tôi hai thằng xíu này đó Ui giời ơi, tiền lại về đây rồi. Bảy trăm hả? Bảy trăm. À, tôi bảy trăm. Từ trước thì thua. Má này mà to. Thề bóng thề bóng thề. Đó, cua. Cua. Lại phước thằng rồi cho phải to vào. Hai con người ta đường người ta đánh đánh cá thì về hang cá. Ờ, mua tượng luôn. Mua thêm trong thêm này. Đánh. Đồ luôn. Lần đầu tiên anh cái rồi này cùng cùng cùng với ba hai cu là trước thêm gà Bảo cua có cua ấy ông thêm hai trăm bốn trăm thành quá ngon quá các anh em dùng đó bán lô chịu là là ba tờ cu cu nó lọc ra hết hai đều bây giờ anh em gửi đánh miệng nai nai hai trăm mai dạ. hai trăm nhá hai trăm đúng không hai trăm không. Anh lên Bầu trước Lắp được đi lắm Không Máy này cũng chơi Tất cả với bầu tất cả với mua Bầu đâu? Tất cả với cua Cua em? Cua Nặng nặng luôn cua nặng Mày muốn na này cũng cua Nai cua Đó tôi biết ông trong nai với cua thôi thì ông đánh nai đánh gì gì đâu Mình lỡ phải chung ông cây nữa 2 bốn tôi muốn triệu trăm ngàn trong ông chưa hai tám với bầu người của cua nai quá sát được chưa giỏi nha hai bầu cua nai phải là hai tem dạ, hai trăm coi như ờ, được bốn trăm à, bốn trăm gì nữa nhìn cái màu biết cái này cua rồi mai cua mình chọn lưng khừng mà tôm hay cá tôm hay là cá tôm hay là cá ra Mirana rồi lỗ được 100 à. Xe cầu mình lỗ. Giờ. Giờ. ai của tôi? Thôi chịu lên, thôi chịu lên. Thế tội. Lên. Ăn cua lúc nãy giờ. Chạy hết rồi. Anh như này bây giờ chơi kiểu nhắm mắt thả một điều đều nó bay vào con nào được con đấy. Đủ mù rồi. Đánh 300 đổi hai tờ năm chết á ba trăm bầu đúng không ba trăm bầu đừng có nhau đụng anh tốt đổi hai tờ năm à, bầu ôm lên tôi muốn bầu tôm không có bầu tôm không anh bầu tôm hả bầu gì đó gõ cho ờ, xe con chồng cua không được các bạn cua cua em tại là anh bầu có không có cho mở ra cho mở mắt ờ cho nó mở cho nó mở lại ờ cho nó mở bầu hai ai đã tông ai tông bầu tiền đâu tôi mày đó mày đó một người sáu trăm chung ra rồi rồi hai trăm ờ, mẹ ao về gì đó tôi luôn em tẹo nó lại về đánh như gì hai con này con đâu mà đường mà khớp không ơi Dám dạ, tao đụng vào tiền của nó đâu dạ, Dám đụng tiền rồi ấy chứ Nó đỏ đấy thì dám mà Mà dám đụng cái tiền đó Nó đỏ đấy đừng Từ từ đấy là đây Đá cả bung hết đấy mày. Cái 200 này. Cua tôm. Tay đang nổ hai cá. Hai con gà đủ mất. Mình. Gà. Gì nhỉ nó bay hộp á. Có gì. Nó hay muốn đồng bàn.